tên gì ta em tên là nông ạ tên gì nông ạ ờ à, cái gì nông à, vàng thị nông ạ ờ, vàng thị nông thấy có vàng bạc kim cương mà ha vàng thị nông nồng thị Vàng rồi ờ, em 10 ba 16 tuổi ha 14 ạ trời mười 14 rồi cũng thiết thiệt 14 mà bự ha rồi em cao mét uh, 6 ha năm bảy năm bảy rồi em muốn tìm ờ, bạn trai là không cần cao không cần đẹp trai không cần giàu có chỉ cần biết cách kiếm tiền được ha là yêu à, mình thật lòng không em ưng là được em ưng thì sao em ưng chung chung cụ thể ưng là phải ưng nào dạ,